Rồi xin chào anh em 2021 nha đã đến với Lộc Phát Tài thì hôm nay thì Lộc sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ môn bầu cua 2022 nha anh em đó anh em mình chỉ chơi năm 2020 2021 là anh em thấy mất hồn rồi đúng không năm nay mình làm luôn 2022 tuy là chưa tới mà mình cứ làm trước đó thì cái bầu cua này nó làm sao thì giờ mình sẽ sơ lược cho anh em biết ngoài ra thì nhà Lộc còn làm theo cho anh em những cái game ví dụ như game ờ, bắn cá à không nó lộn á game ờ, tài xỉu game sóc đĩa không có bắn cá đâu nha anh em nó lộn á nó vui á rồi đây bước đầu tiên anh em mình chỉ cần á mỗi anh em này nè sắm cho mình một chiếc điện thoại đó có hệ điều hành Android được rồi nha anh em đây bước tiếp theo á mình sẽ test từng bước cho anh em xem đây anh em mình đi vào Search Play nha anh em anh em mình cứ vào Search Play đây đây lọc để xác máy cho anh em xem đó Search Play anh em chỉ bấm vào thôi ok rồi đây anh em tìm cho mình bầu cua 2022 anh em bầu cua 2022 đó bầu cua hên chui 2022 à, anh em nhìn kỹ đi bấm cho rõ cho mình nha bầu cua hên chui 2022 đó ok anh em chỉ cần bấm vào thôi đó game của mình hiện tại á, là đang ở top 2 nha anh em bầu cua hên chui 2022 này em đó bầu cua hên chui 2022 top 2 nha anh em ok khi mà anh em đã tải về rồi đó là nó sẽ ra một phần giao diện như thế này nè anh em đây để cho mình cho anh em coi đó đây giao diện của nó đây bầu cua nổ hũ của anh em thấy không màu đỏ nè đó lọc đang sơ lược cho anh em về cái bộ game nha đó ngoài ra thì bây giờ lọc sẽ test trực tiếp cho anh em xem từng cây một ok bắt đầu rồi đó, anh em cứ để chế độ máy đó rồi chơi nha ok anh em mình chỉ bấm vào chơi thôi rồi ok chưa bây giờ lọc sẽ đánh là 5 cây hình xuôi nha anh em 5 cây hình xuôi xanh chín ok chưa đó cây đầu tiên nè lọc đặt con cua ok rồi đó nó đang quay này anh em thấy không đó nó quay rất là nhiệt tình nha đó lọc đặt con cua đó, cua nãy giờ cứ chạy qua chạy lại đó anh em thấy không đã có cua ok lọc ăn cây đầu tiên rồi tiếp theo cây thứ hai lọc đặt con bầu nha anh em lọc là con bầu tiếp theo nè cua rồi tới bầu bầu sẽ có bí đó con bầu nha anh em nó chạy rất là hay đúng không không nó chạy rất là nhẹ nhàng đó anh em thấy coi không thích hơn cái quay lắc kia đúng không đó lọc đặt con bầu có bầu nha anh em ăn được hai cây tiếp tục cây thứ ba ok rồi cây này á, lộc đặt về con gà bầu cua gà giờ mình sẽ đặt về con gà đó đây là xanh chín nha anh em xanh chín trăm phần trăm ok đó anh em thấy không xanh chín đã có gà nha anh em cây nào cũng trúng hết à, bữa nay lọc hơn quá ok tiếp tục cây tư nè lọc cây tư lọc về con nai ok nha anh em lọc sẽ đặt về con nai rồi tiếp tục tay chân là bắt đầu rung hết rồi nai đâu nai ra đi đó anh em thấy không nai nai mất con nai rồi anh em ơi toàn rồi đó bốn cây ăn được ba cây thua một cây và cây tiếp theo lộc sẽ đặt về con gà ok đó cây tiếp theo lộc sẽ đặt về con gà <clears throat> đó bốn cây ăn ba cây thua một cây còn cây thứ năm gà đây gà may quá anh em ơi năm cây 5 cây lọc ăn được 4 cây cái này gọi là may mắn nha anh em ok chưa bây giờ lọc sẽ test trực tiếp cho anh em về cái quy luật của cái này khi nào anh em chơi mà muốn làm cái làm con cứ liên hệ trực tiếp với lọc lọc sẽ tư vấn nhiệt tình đó ok bây giờ lọc sẽ bắt đầu chơi nha anh em bây giờ lọc sẽ bắt đầu chơi nè đó từ cái này lọc sẽ bắt đầu chơi ok qua nha đó mình sẽ qua nha anh em cây này lọc sẽ đặt về con gà anh em ơi lọc sẽ đặt về con gà ok chưa đó lọc cái đặt về con gà mong là có gà đó xuất hiện gà nha anh em đó cái này á, là mình đã làm rồi nha anh em mình đánh thẳng luôn đó mình sẽ chơi ba cây năm cây xanh chín với anh em lột năm cây là quy luật của mình nha rồi tiếp theo này nha anh em chuẩn bị nè cái này á, mình sẽ đặt về con nai nha anh em rồi cây thứ hai mình đặt vào con nai đó chuẩn bị anh em chờ xem nha cái này nó rất là kích thích anh em và rất là dễ chơi quy lực của nó cũng rất là dễ anh em làm cái làm con đều được nha anh em đó là con này ok tiếp tục cây thứ ba nha anh em mình sẽ tiếp tục cây thứ ba nè chuẩn bị nha anh em đó anh em thấy không cua nai cá giờ mình cây thứ ba nha đó anh em nhìn kỹ đi nhìn kỹ để làm cuối đi rồi mình sẽ tiếp tục mình đặt tiếp con nai nha anh em tiếp tục con nai đó cây này cây thứ ba mình sẽ đánh con nai cho anh em xem đó để coi nai Nike Nike nha anh em à, nai khô đó một nai này nha anh em ok chưa giờ là nai cá cua ba cây đúng không mình sẽ đánh cây thứ tư này chuẩn bị cây thứ tư nha anh em cây này mình sẽ đánh con nai tiếp anh em ạ con nai tiếp con nai ngon quá đây máy chạy rất mượt nha anh em ừ, chơi này nó rất là vui rất là dễ chơi một nai là anh em thấy không anh em để thêm một nai đó ok chưa rất ok nha quy luật rất là dễ rồi cây thứ năm này anh em đó cây cuối cùng lọc tặng với anh em cây này á là để lọc suy nghĩ thêm một hai ba giây cho nó vui lọc sẽ đánh về con cua nha anh em ok ô con cua đó là cây thứ năm đó là quy luật. cái này rất là dễ anh em ơi kiếm tiền mùa dịch này nó cũng cực kỳ đơn giản đây cứ coi lọc ảnh đi rồi đó chuẩn bị có con cua ok có cua rồi lọc cũng nói tới đây thôi vì thời lượng nó có hạn nha anh em đó anh em nào á mà cần á thì cứ liên hệ với lọc ví dụ như anh em mà đi chơi ở ngoài á mà gặp những cái bộ môn game này nè anh em, em kỹ nha để kỹ nha nhớ chụp cái màn hình lại cho mình và trong mỗi game á nó sẽ có một cái giải mã số anh em cũng phải chụp luôn cái mã số đó nha còn nếu mà không biết á không biết thì cứ điện trực tiếp cho Lộc theo hai số ở trên 0786 01 1234 0786 04 1234 Lộc sẽ tư vấn cho anh em mà trực tiếp là 24 trên 7 ngoài ra thì nhà mình làm thêm game à, tài xỉu uh, game sóc đĩa nha anh em đó anh em nào đi chơi thì cứ gặp mấy game đó thì cứ điện cho mình còn ở nhà thì cứ vẫn cứ mấy bộ môn cũ còn chuyên sâu hơn thì cứ nhớ nhắc máy lên và điện cho mình đó mùa dịch rồi anh em ra đường nhớ cẩn thận đeo khẩu trang về nhà sát khuẩn tay vô xem xong cái video này á thì nhớ subscribe kênh ủng hộ cho mình một like ok chào tạm biệt anh em